nhớ nhớ sụp vai nhớ nhớ hai lại nhớ nhớ hai lại nhớ nhớ sụp vai người ơi em ơi biết không xúc biết anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mai mai sẽ không quên câu hẹn thề anh phúc anh trao đen em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa thì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi siêu hình người đừng quan tâm nhân gian ngoài kia có sóng gió gian nan cơ hàn chẳng cần lo khi có anh đánh và cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn theo tung không hề rời xa em biết thấy em yêu sống vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi nào ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần người ơi em ơi biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mai mai sẽ không quên câu hẹn thề anh phúc anh trao đến em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa thì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn sâu kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi xương hình người đừng bận tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió gian nan cơ hàn, chẳng cần lo khi có anh gánh vác cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn theo cũng không hề rời xa em biết thấy em yêu sống vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi là ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió ngày vừa đã tan bao cát phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho 我走。 em mới biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mai mai sẽ không quên câu hẹn thề hạnh phúc anh trao đến em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa vì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi siêu hình người đừng bận tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió sang nan cửa hàng chẳng cần lo khi có anh ganh và cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em biên thấy em yêu sống vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi nào ôm em trong vòng tay anh nữa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió mây vừa đã tan bão táp phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho, cho trọn ờ, người ơi một khi ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời muốn chơi cũng không hề rời xa em nhưng thấy em yêu sông bụi, sống đó ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi là ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió ngày vừa đã tan óc các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho trọn sóng gió ngày vừa đã tan óc các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho trọn vì ngày hôm qua có đi xem người thầy hôm nay cô gì xem con thần mão sinh vào ngày lúc sáng giờ này thì con nơi gặp tiên khi khác đó nên hôn nhân tuyệt mệnh đó các không bên nhau được đâu kể từ ngày em nghe nói với nhau tuyệt mệnh em nghe theo mẹ cha không tin nhắn cho dù em giận dữ tại thầy mà hôm nay cuộc đời mình vỡ nát đang yên vui lại một mất ôi bói toán chia ly bao người ngày xưa kia bên trung hoa còn tóc kém nên chưa hiểu ra đây một cùng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian tính theo chẳng là sai nên mới có năm luận giờ là thời văn minh quên đây đi bói toán em yêu à thành tình ta bao la nhiều nước có đâu ra lịch âm chẳng có xem ngày phải đi phát chiến đầu đua điện đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng lầm nhà trong tâm linh không bói toán đâu em à qua có đi xem người thầy ông hay cô gì xem con thân mão sinh vào ngày lúc sang giờ này thì có nơi đọc tin thì cắt đó nên hôn nhân tuyệt mệnh đó khác không bên nhau được đâu kể từ ngày em nghe nói với nhau tuyệt mệnh em nghe theo mẹ cha không tin nhắn con dù em rất thương tại thầy mà hôm nay cuộc đời mình vỡ nát đang yên vui lại một mất ôi bao con chia ly bao người ngày xưa kia bên trung hoa còn thấp kém nên chưa hiểu ra play một cùng còn làm căn cứ để đo cho thời gian nhưng theo chẳng là sai nên mới có năm luận giờ là thời văn minh quên ngay đi bói toán em yêu à hành tinh ta bao la nhiều nước tôi đâu ra lịch âm chẳng con xem ngày vậy nhưng phát triển đầu thu tuyệt đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng làm nhà trong mới toán đầu em à ngày xưa kia bên trung hoa còn thấp kém nên chưa hiểu ra lấy mộc trăng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian nhưng theo chẳng là sai nên mới có năm nhuận giờ là thời văn minh quên ngày đi với toán em yêu à thành tình ta bao la nhiều nước đô đâu ra lịch âm chẳng có xem ngày vậy nhưng khoát trên đầu đua tiền đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng lầm nhà trong tâm linh không bối toán đâu em à người ơi em ơi biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mai mai sẽ không quên câu hẹn thề anh phúc anh trao đến em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa thì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi xương hình người đừng bận tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió gian nan cơ hàn chẳng cần lo khi có anh gánh vác cùng người người ơi một yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em miễn thấy em nhiều sông vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi nào ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió ngày vừa đã tan bão táp phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho trọn ơi em ơi biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mãi mãi sẽ không quên câu hẹn thề hạnh phúc anh trao đến em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa vì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người chỉ giờ đây tương lai sẽ yêu mãi riêng mình người đừng quan tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió rằng nam cơ hàn chẳng cần lo khi có anh gánh vác cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em Biết thấy em yêu sống vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi nào ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió mày vừa đã tan bão táp phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho lựa người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương yêu em mặc dòng đời muốn chơi đúng không hề rời xa em nhưng thấy em yêu sông bụi sống đó ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn thể về một khi là ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió ngày vừa đã tan óc các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho chọn sóng gió ngày vừa đã tan óc các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho chọn vì ngày hôm qua có đi xem người thầy hôm nay cô gì xem con thần mão sinh vào ngày lúc sáng giờ này thì có nơi gặp tiên thì khác đó nên hôn nhân tuyệt mệnh đó các không bên nhau được đâu kể từ ngày em nghe nói với nhau tuyệt mình em nghe thơ mẹ cha không tin nhắn cho dù em giận dữ tại thầy mà hôm nay cuộc đời mình vỡ nát đang yên vui lại một mất ôi bói toan chia ly bao người ngày xưa kia bên trường hoa còn tóc kép nên chưa hiểu ra đây một cùng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian tính theo chẳng là sai nên mới có năm luận giờ là thời văn minh quên đây đi bói toán em yêu à thành tình ta bao la nhiều nước có đâu ra lịch âm chẳng có xem ngày về nhưng phát chiến đầu đua tuyệt đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng làm nhà trong tâm linh không bói toán đâu em qua có đi xem người thầy ông này cô gì xem con thân mão sinh vào ngày lúc sang. giờ này thì có nơi gặp thiên thì cắt đó nên hôn nhân tuyệt mệnh đó các không bên nhau được đâu kể từ ngày em nghe nói cưới nhau tuyệt mệnh em nghe thơ mẹ cha tôi tin nhắn cho dù em rất nhớ tại thầy mà hôm nay cuộc đời mình vỡ nát đang yên vui lại một mất ôi bao quan chia ly bao người ngày xưa kia bên trung hoa còn thấp kém nên chưa hiểu ra play một cùng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian nhưng theo chẳng là sai nên mới có năm luận giờ là thời văn minh vì toán em yêu à hành tinh ta bao la nhiều nước tôi đâu ra linh âm chẳng con xem ngày vậy mình phát triển đầu thu tuyệt đầu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng lầm nhà trong tâm linh không bối toán đâu em à ngày xưa kia bên trung hoa còn thắp kết nên chưa hiểu ra lấy mộc trăng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian tính theo chẳng là sai nên mới có năm nhuận giờ là thời văn minh quên ngay đi với toán em yêu à thành tình ta bao la nhiều nước tôi đâu ra lịch âm chẳng có xem ngày vậy nhưng phát trên đầu thua tiền đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng lầm nhà trong tâm linh không bối toán đâu em à người ơi em ơi biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mai mai sẽ không quên câu hẹn thề Anh phúc anh trao đến em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa thì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi xứ mình người đừng bận tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió gian nan cửa hàng, chẳng cần lo khi có anh canh vác cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em miên thấy em yêu sống vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi nào ôm em trong vòng anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió ngày vừa đã tan bóc tóc không bao đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho trọn mới biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau may mai xem không quên câu hẹn thề Anh phúc anh sao đen em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa vì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi siêu mình người đừng bận tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió rằng nam cửa hàng chẳng cần lo khi có anh gánh ba cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em Biết thấy em nhiều sông vui, sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi nào ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió mây vừa đã tan bao các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho trọn yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em nhìn thấy em yêu sông vui sống có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi là ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió mây vừa đã tan bão các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho cho sóng gió ngày vừa đã tan áo tóc phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho cho vì ngày hôm qua có đi xem người thầy hôm nay cô gì xem con thân mão sinh vào ngày lúc sang giờ này thì... nên hôn nhân tuyệt mệnh đó các công bên nhau được đâu Kể từ ngày em nghe nói tới nhau tuyệt mệnh, Em nghe theo mẹ cha không tin nhắn cho dù em giận nhớ Tại thầy mà hôm nay à, cũng ghen mình vỡ nát Đang yên vui lại một mất ôi bói toán chia ly bao người Ngày xưa kia bên Trung Hoa còn tóc kép nên chưa hiểu ra Đây một cùng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian Tính theo chẳng là sai nên mới có năm luận Giờ là thời văn minh quên đây đi bói toán em yêu à Thành tinh ta bao la nhiều nước có đâu ra lịch âm Chẳng có xem ngày về hình phát trên đầu đua tuyệt đâu Mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi Người đừng làm nhà trong tâm linh không bói toán đâu em à tôi đi xem người thầy hôm nay cô gì xem con thân mão sinh vào ngày lúc sang giờ này thì có nơi gặp thiên thi cách đó nên hôn nhân tuyệt mệnh đó các không bên nhau được đâu kể từ ngày em nghe nói cưới nhau chuyện lành em nghe thơ mẹ cha gửi tin nhắn cho dù em rất nhớ phải thầy mà hôm nay à, cuộc đời mình vỡ nát đang yên vui lại một mất ôi bói toan chia ly bao người ngày xưa kia bên trung hoa còn thấp kém nên chưa hiểu ra play một cùng còn làm căn cứ để đo cho thời gian tính theo chẳng là sai nên mới có năm luận giờ là thời văn minh quên ngay đi bói toán em yêu à hành tinh ta bao la nhiều nước câu đâu ra lịch âm chẳng có xem ngày vậy mình phát triển đầu thu tuyệt đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng lầm nhà trong tâm linh không bói toán đâu em à ngày xưa kia bên trung hoa còn cấm kết nên chưa hiểu ra lấy mốc trăng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian tính theo chẳng là sai nên mới có năm nhuận giờ là thời văn minh quên ngay đi với toán em yêu à thành tình ta bao la nhiều nước đô đâu ra lịch âm chẳng có xem ngày vậy đi khoát trên đầu thua tiền đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng làm nhà trong tâm linh không bối toán đâu em à người ơi em ơi biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mãi mai sẽ không quên câu hẹn thề Anh phúc anh trao đến em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa biển anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi xứ mình người đừng bận tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió gian nan cơ hàn chẳng cần lo khi có anh gánh vác cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em Biết thấy em yêu sống vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi là ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió ngày vừa đã tan bao cát phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho tròn. biết không suốt kiếp anh luôn yêu người chọn đời này bên nhau mai mai sẽ không quên câu hẹn thề hạnh phúc anh sao đến em chẳng thể nói lên câu được đâu để rồi thời gian trôi em yêu xa thì anh thương thật nhiều cuộc đời anh không mong gì hơn số kiếp đã cho anh bên người thì giờ đây tương lai sẽ yêu mãi xương mình người đừng bận tâm nhân gian ngoài kia bao sóng gió giang nan cơ hàn chẳng cần lo khi có anh gánh vác cùng người người ơi một khi yêu ai là anh chăm sóc quan tâm thương chiều em mặc dòng đời cuốn trôi cũng không hề rời xa em Biết thấy em nhiều sông vui sâu có ra sao thế nào thì cuộc đời có anh vẫn luôn kề bên một khi nào ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió mày vừa đã tan bao các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho trọn yêu ai là anh chăm sóc quan tâm cứu chiều em mặc dòng đời nuốt trôi cũng không hề rời xa em khi thấy em yêu sông bụi, sông có ra sao thế nào chỉ một lời có anh vẫn luôn kề bên một khi là ôm em trong vòng tay anh hứa anh không bao giờ buông mình lại gần với nhau đã qua thật nhiều gian nan sóng gió này vừa đã tan óc các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho cho sóng gió này vừa đã tan óc các phong ba đã dừng tình yêu mình giờ đây đôi ta nắm cho cho vì ngày hôm qua có đi xem người thầy hôm nay cô gì xem con thân mão sinh vào ngày lúc sáng giờ này thì con nơi gặp tiên thi khác đó nên hôn nhân tuyệt mệnh đó các không bên nhau được đâu kể từ ngày em nghe nói với nhau tuyệt mệnh, em nghe theo mẹ cha không tin nhắn cho dù em giận dữ. tại thấy mà hôm nay ạ cũng gây mình vỡ nát đang yên vui lại một mất ôi bói toan chia ly bao người ngày xưa kia bên trung hoa còn tóc kém nên chưa hiểu ra đây mộc cùng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian tính theo chẳng là sai nên mới có đàm luận giờ là thời văn minh quên đây đi bói toán em yêu à thành tinh ta bao la nhiều nước có đâu ra lịch âm chẳng con xem ngày vậy những phát triển đầu đua tuyệt đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng làm nhà trong tâm linh không bối toán đâu em à qua có đi xem người thầy ông hay cô gì xem con thân mão sinh vào ngày lúc sang giờ này thì có nơi đắp tin thì cắt đó nên hôn nhân tuyệt mệnh đó các không bên nhau được đâu kể từ ngày em nghe nói cưới nhau tuyệt mệnh em nghe theo mẹ cha tôi tin nhắn cho dù em rất thương tại thầy mà hôm nay cuộc đời mình vỡ nát đặc yên vui lại một mất ôi bao toan chia ly bao người ngày xưa kia bên phim hoa còn thấp kém nên chưa hiểu ra play một cùng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian nhưng theo chẳng là sai nên mới có năm luận giờ là thời văn minh quên ngay đi bói toán em yêu à hành tinh ta bao la nhiều nước tôi đâu ra lịch âm chẳng có xem ngày vậy mình phát triển đầu thu tuyệt đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng lòng nhà trong tâm linh bói toán đâu em à ngày xưa kia bên trung hoa còn thấp kết nên chưa hiểu ra lấy một trăng tròn làm căn cứ để đo cho thời gian tính theo chẳng là sai nên mới có năm luận giờ là thời văn minh quên ngay đi với toán em yêu à thành tình ta bao la nhiều nước có đâu ra lịch âm chẳng toa xem ngày về những phát chiến đầu thu tiền đâu mong em yêu nhìn đi thế giới văn minh rồi người đừng làm nhà trong tâm linh không bói toán đâu em à